Bà con dùng mùn dừa đi kèm cho vào dọ, rồi tiến hành tra hạt các loại rau bà con muốn trồng, lưu ý. Chỉ cho đầy 70% dọ. Sau khi gieo hạt, chúng ta bắt đầu công đoạn pha trộn dinh dưỡng. Bà con có thể dùng dinh dưỡng đi kèm theo sản phẩm hoặc các sản phẩm dinh dưỡng khác trên thị trường. Bà con đổ đầy 80% nước sạch vào hộp trồng rau, rồi pha vào hai nắp chai đầy dinh dưỡng mỗi loại và khuấy đều. Hoặc chúng ta có thể pha hai cặp dinh dưỡng trên với 45 lít nước sạch rồi đổ vào từng hộp trồng rau, tức là pha với tỷ lệ 1 phần 300. Đối với bà con sử dụng nhiều hộp trồng rau thì nên pha dinh dưỡng ra một thùng chứa lớn sẽ tiện hơn trong quá trình chăm sóc cây rau. Sau khi pha xong dinh dưỡng, bà con tiến hành đặt hộp trồng rau vào vị trí có nhiều ánh sáng để rau có thể phát triển thuận lợi nhất và cho dọ đã gieo hạt lên. Như vậy là xong rồi, chúng ta cùng đợi đến khi thu hoạch nào. Trong quá trình cây rau phát triển, khoảng một tuần, bà con nên theo dõi, nếu hộp nào với dinh dưỡng, bà con tiến hành bổ sung dinh dưỡng đã pha theo tỷ lệ như hướng dẫn ban đầu. Thật đơn giản đúng không ạ? Trồng rau sạch chưa bao giờ đơn giản như vậy khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn dinh dưỡng ở lượng đủ, không thiếu, không thừa như khi trồng đất. Để cho khách quan, bà con có thể đem mẫu rau vụ đầu tiên đi kiểm nghiệm ở bất cứ đâu. Lưu ý! Để rau đạt năng suất cao, Bà con nên để hồ nước trồng rau ở những nơi có nhiều ánh sáng và luôn chủ động gối vụ để lúc nào cũng có rau ăn. Trồng rau sạch thì bị sâu bệnh là điều khó tránh khỏi. Khi có sâu bệnh, bà con nên sử dụng các biện pháp sinh học, thủ công để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình mình. Để đạt thêm dinh dưỡng, hạt rau, hồ nước trồng rau hoặc cần tư vấn thêm, bà con vui lòng gọi vào hotline 0346789242. Cảm ơn bà con đã tin dùng, chúc bà con có thật nhiều sức khỏe với vườn rau sạch của mình.